thử nghiệm Toyota Cressida bản siêu vip máy lạnh cực lạnh bản này là của các ờ, thứ bộ trưởng ngày cái thời điểm đó là đi toàn bộ là zin từ A tới Z Cressida sản xuất năm 1996 đăng ký lần đầu năm 1997 Này những ai mà đã trải qua cái dòng này hoặc là đam mê những cái à, dòng máy Toyota Cressida hoặc là Toyota Crown thì cực kỳ mê này. Với cái à, chất lượng của nó là có thể nói là nồi đồng cối đá và cực kỳ bền máy 2.4 à, mức tiêu hao nhiên liệu là 9 lít trên đường trường và 11 lít ở đường à, đô thị phiên bản này số sàn nội thất nỉ zin từ A tới Z nỉ zin theo xe của ngày xưa luôn đấy ạ Đấy cực kỳ bốc Côn số rô cứ cóc cóc Số sàn nhưng mà rô cứ cóc cóc đạp côn là rô Đạp côn là rô rất là nhẹ Thích hợp với những cái anh chị cô chú Từ 50 ờ, tuổi trở lên thì cực kỳ Rất là thích hợp tại vì nó côn số nó rất là nhẹ Và máy nó bền nó không hỏng vặt mà chạy nó đầm Nó không có đi xa nó không có mệt cho nên là thực sự những cái cô chú mà đứng đứng tuổi mà sử dụng cái dòng xe này thì thôi rồi không thể chê được nội thất thì cực vip nỉ bọc nhung còn mới nguyên chân cũng thế luôn chân cũng chân nỉ luôn đây mới chắc luôn chân nỉ mới nguyên kính điện rồi à, trợ lực rồi uh, ô tô kênh anh xin quay uh, chi tiết phần phía bên ngoài của xe này cho quý anh chị coi nhé Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh bán hàng của ô tô kênh anh trên YouTube Hôm nay là ngày uh, mùng 3 tháng 2 tháng 3 năm 2020 ô tô Kiên Anh mới lấy về một mẫu xe đó là chiếc Toyota Cressida cực vip sản xuất năm 1996 đăng ký lần đầu năm 1997 phiên bản 2.4G 2.4 số sàn có thể zin từ đầu tới cuối nhưng sơn nước sơn bóng cực bóng lốp mới phiên bản này là phiên bản vip dành cho các à, thứ bộ trưởng ngày xưa các cụ ấy đi đấy tồn tại với những cái mẫu xe này thực sự là cực kỳ đẳng cấp thì mẫu xe này ô tô Kiên Anh đang để tại khu vực uh, miền Nam khu vực lấn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang đi xa thì à, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 9 lít trên đường trường và 11 lít trên đường đô thị thôi 2.4G 4 máy 2.4 máy 22R chúng ta có thể thấy là cái những đèn này, zin theo xe còn nguyên còn mới nguyên những cái viền đây những cái viền của nó này phiên bản này là chính chủ nhé. ký ủy quyền và bao rút hồ sơ vận chuyển trên toàn quốc GL này. những chữ này là zin theo xe đây kể cả những cái này ổ khóa này đấy đấy zin luôn còn mới chắc, à. đây những cái à, viền à, inox này viền inox zin theo xe đèn băng đèn hậu Toyota Cressida 2.4 mình thùng là mỏng mình thùng mỏng tanh đây. còn nguyên còn hết đây đây là lốp ở phía sau à, bên phụ đây lốp còn rất là mới bốn lốp còn mới gần như là mới đến 90 phần trăm nhé những cái à, phần nội thất à, phần à, gầm này ấy Cressida nhập khẩu nhập Nhật mà đây phuộc này phuộc này. ấy ấy còn cái cái dấu này này gầm không có một vết mục mọt nào trên bất cứ một chiếc xe này một tí này hết cả toàn bộ mình thùng là mỏng tang kể cả những cái ổ khóa này đây khóa inox này đấy còn những cái uh, nẹp nẹp inox này zin theo xe phiên bản kính điện trợ lực kính điện gương chỉnh điện luôn gương à, hậu chỉnh điện luôn thì mẫu xe này cực kỳ thích hợp cho với những các à, cô chú đứng tuổi từ 50 tuổi trở lên là lái những cái dòng xe này cực kỳ yên tâm vì cái độ bền của nó và cái nội thất tí nữa chúng ta sẽ đi coi cái phần nội thất của xe đây là bánh trước ở phía bên phụ này. cái à, mâm của nó cũng là mâm zin theo xe nhé cái mâm này là mâm à, sắt phía trong lòng già cam kết là không có một vết mục mọt này cả đây phuộc ấy còn như là mới luôn đời 1996 là phiên bản à, gần như là bản cuối cùng của dòng Cressida phiên bản này đây, đèn đây là đèn pha ở phía trước những cái à, tấm viền này là viền zin theo xe nhé viền inox zin theo xe cái xe này nó dòng nó là vậy đây những cái này cũng thế là zin theo xe hết đèn gầm cảng Đấy. mặt ca lăng kể cả những cái logo này là cực kỳ quý này đây còn nguyên đấy logo đây là đèn ở à, phía bên tài đây là lốp uh, phía trước bên tài toàn bộ cái lốp này là đã đồng đều là đã được thay nguyên bộ mới thay nguyên bộ chỉ chạy trong vòng trường tháng hơn tháng này thôi đây là phía lòng rè phía trước bên tài đây cam kết là không có một vết mục mọt gì cả nhé chủ xe cực kỳ là kỹ về cái dòng xe này con xe này là đẹp khủng khiếp luôn đây cái mình thùng nó thẳng băng luôn này quý vị thấy không đây sản xuất năm 1996 thì à, mẫu xe này đang để tại à, ô tô Kiên Anh khu vực miền Tây khu lấn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang đây là bánh ở phía sau bên tài đây chúng ta sẽ coi cái phần này nhá đây đấy đây nó vẫn còn nguyên này rửa đi nó vẫn còn đen thui cảm giác nó nó nó rất là đã chuẩn lắm này đấy không có một vết mục bọt gì cả mà hầu như con này hình như không mục nổi thế nào 92 96 thế giờ mà sao thì mới chắc chủ giữ chắc là chủ giữ rồi chúng ta sẽ coi cái phần à, chi tiết từng cánh cửa của chiếc xe này nhé cánh cửa của Cressida là toàn bộ xe này đã được bọc cái lớp đệm dung bằng nhung zin theo xe đấy những cái phần này đây sùng chỉ của nó đây sùng chỉ là toàn theo xe hết chỉ mất có một số chút xíu ở phía bên kia thôi tí nữa giờ ô tô cái này sẽ quay cái phần mất đó có chút xíu thôi không phải là do cấn đụng mà là do do, do, do thợ người ta làm mất thôi quá trình bảo dưỡng sơn trước thì lại chiếc xe này đương nhiên là không phải là sơn zin đâu tại vì là nó đời đó thì người ta phải làm lại đã sơn rồi sơn lại rồi nhá quý vị còn phía trong này đấy không có mục có mọt một tí gì cả những cái nhựa này như còn như mới luôn này những cái nhựa này toàn bộ những cái nhựa này đấy Toyota Cressida thì à, mẫu xe này đang để tại khu vực lớn biển và mới mức giá ô tô Kiên Anh bán là 128 triệu 128 triệu nha quý vị sản xuất năm 1996 thì với mức giá này ở một số những cái nơi là chiếc xe này vẫn là từ 108 160 108 sản xuất năm 1996 đăng ký năm 97 đây chúng ta sẽ coi những cái phần đây đây là gương hậu chỉnh điện nhé đây là sáng tối của bảng tắp lô, đèn tắp lô này. Còn đây là à, gật gù, gật gù vô lăng này. Rồi và phần chi tiết phía trong này. Thì à, cái này nó đã là cái à, cái cái máy CD. Nhưng mà nhỏ này thì ô tô Kiên Anh đã đặt một cái màn hình rộng rồi, màn hình Android rộng. Vài bữa nữa có luôn. Đó, và tất cả các chức năng trên xe đều là còn rất là đẹp đây, những cái này còn này. Đây, củ số đây chiếc xe này bền mà đẹp lắm đây những cái phần ngựa này, nhựa của nó này nhựa của nó còn như mới và cái nỉ là không có một vết sơn nào nhé nỉ là nó còn này đây đấy nỉ như mới kể cả nỉ ở trên cái phần uh, tắp bi của cánh cửa nó cũng như vậy nha quý vị đây đây là tắp lô đây rồi coi đây phía trong cực đẹp trần này trần thì thôi rồi trần đấy trần zin nó theo xe luôn trần này không có một vết sơn nào nhá một vết sơn nào luôn xe này vip đẳng cấp lắm đây đèn đấy tất cả các bảng đồng hồ tua máy đồng hồ báo xăng đồng hồ báo ờ, ấy đều còn vẫn còn đang hoạt động hoạt động và lái thì cực kỳ đầm và nhẹ nhé à, ờ, kính chỉnh điện chỉnh điện bốn cánh có ờ, lốc cửa này lốc kính này lốc cửa này điều khiển từ xa này lốc kính và lốc cửa điều khiển từ xa rồi coi, coi phần phía sau đây là cánh cửa phía sau của bên tài Đấy, tắp bì còn như là mới luôn Đây, những cái này Những cái nút bấm này thế này Xe này đúng là xe đẳng cấp thật Đây, phía trong Tắp bi cửa Đây là keo chỉ Cái máy của nó tí nữa ô tô kia anh coi Quay cho quý vị coi nữa Cái máy nữa nó mới khủng khiếp Đây phía hàng ghế phía sau ghế bộ trưởng đây ghế xếp đây đấy còn nguyên nhá quý vị nó đẹp lắm ạ đấy, phía sau đây nỉ hết nỉ nhung còn như mới không có hôi vào vẫn có cái cảm giác xe nó nó nó, nó mùi nó thơm thơm nhẹ nó đã lắm <clears throat> phía nách của cánh cửa đây sẽ quay à, lướt lướt thôi thử xe này nó đẹp không còn quay nhiều rồi đây là phía sau cốp sau của Toyota Cressida với khoang lốp cực kỳ rộng <coughs> đây các uh, sùng chỉ là vẫn còn zin nguyên kể cả cái nhựa này vẫn còn mới này cái nhựa này này đây. thường nó sẽ bị mất cái này, này mà nó vẫn còn như thế này đấy cái nhựa này này chữ này Ui con xe này đẹp thật Đây, đây, nhựa cũng còn bên này, những con thế này, còn nguyên này Đấy, Hôm nay quay kỹ bắt đầu mới thấy nó cái nó, nó đẹp này Chứ bình thường mua lúc mua đâu thấy nó đẹp như này đâu ta Đây, chủ xe người ta kỹ người ta đã lót cái này vào Bây giờ chúng ta sẽ lột hết ra xem ở trong này nó như nào nhé, Lột ra luôn, lột hết luôn Đây, đây, đây cái bình thùng của nó đây Đấy, không có một vết mục mọt gì cả nhé nếu như xe đời 2015 16 á quý vị nó như là sản xuất 25 đây này ôi hô này ấy dưới này nó cũng không có mục nhá này dưới này nó cũng như mới luôn này đấy. trang bị của theo xe này không có mục nữa ơ sao được xe kỳ ta chả mục mọt gì cả con nổ không ta mà sao nó mới này này đây cái tấm ấy này đây phía đây nhá đây lốp sơ cua đây ôi sơ cua theo xe luôn đó đây ôi sơ cua còn đẹp lắm đây phía trong này đây Toyota Cressida sản xuất năm 1996 bánh sơ cua của nó này quý vị kể cả những cái này này nó như mới nữa này quý vị đây đây này coi này thấy không này nó không có một cái vết gì cả ủa này dưới này thế không có mục mọt đấy nhá hôm nay sao quay cái này ủa nó đẹp lắm này ủa nó còn như mới 128 triệu thôi nhá quý vị Chiếc xe này tính bớt nhưng mà chắc không bớt được rồi Ủa nó đẹp này mà bớt gì 128 triệu chốt ạ Ôi còn phía sau này nữa cả Ôi này Đây Nó như là đời 2015, 16 ấy nha quý vị Này nó chả có mục gì cả Này như mới hết Ôi nó còn có cái gì nữa nữa À beo Beo Này phía trong này Thấy Phía sau này thấy không Thấy. Ủa ôi chưa thấy có con nào nó như con này cả tất cả mọi thứ đều hoàn hảo thích thật ui đẹp lắm ạ Đấy, rồi cánh cửa phía bên phụ phía sau đây những cái vần ni nỉ của nó đây ấy keo chỉ đây này keo chỉ này còn zin hết này không có mất gì chữ tota này phiên bản vip mà 2.4 cam kết là đẹp quý vị ạ không cần phải coi xe đâu ạ cứ điện cho ô tô kiên anh thì ô tô kiên anh gửi ra cho ôi thế này còn luôn này ấy ốc ếch nó còn sáng toang này ôi khen nhiều quá bảo là 96 giờ mà khen như này thì đúng là chưa gặp chưa gặp trường hợp nào đây ôi này phía trong này đấy quay kỹ cho quý vị coi nhá đây này kính điện nó còn nhá này tay cửa này không có mòn Xếp chắc ít đi đây ui đẹp lắm Đây Cánh cửa phía bên à, phụ Phía trước Rồi khảo sát nhá Đây sùng chỉ đây Theo xe luôn zin Sơn lại rồi Cái này sơn lại rồi Nhưng mà sùng chỉ zin Không có mất Đây không có mục Chữ ta tota này Ồ ôi nó đẹp lắm rồi phía trong này nhá đây nội thất đây 128 triệu bao rút hồ sơ bao vận chuyển ôi coi cái này coi đấy này còn nguyên này đẹp lắm những cái thanh inox này sản xuất năm 1996 thực tế là rất là hiếm cái dòng xe này hiếm quý vị có thể trích cái giá xe này ở trên mạng xem là cái nó sẽ là bao nhiêu tiền nhé nhưng mà mới cái phiên bản đẹp như thế này thì quý vị không phải coi đây trái tim của Cressida là một cỗ máy 2.4 4 máy máy xăng nha quý vị tất cả đều còn như mới hết cả không có một vết dầu mỡ nào bỏ ra ngoài hết máy Totam bền lắm bình thì mới thay rồi bình mới hộp cầu trì đây đây mới chưa đây hộp cầu trì này 96 đấy giờ ấy tất cả những cái này nó vẫn còn nguyên này hộp cầu chì những cái ký hiệu để coi xem bên trong này hôm nay quay kỹ lại cho quý khách coi nhá còn uh, online em quay nhiều thì em phải chịu thôi bởi vì nó đã quá ui rồi này đây cầu chì đây đấy nó có chút xíu có mấy cái cầu chì à nhưng mà nó còn nguyên này đấy kể cả cái gắp này cái gắp này cái gắp gắp cầu chì ra vẫn còn này đây cầu chì sơ cua có cả cầu chì sơ cua luôn đấy Thôi đóng vô Này phía dưới này Cái này là bộ chế hòa khí Cái này xài chế chứ không phải phun xăng nhé quý vị Rất dễ sửa chữa này, những cái tem Thanh rằng Thanh rằng ổn định đầu xe này Ổn định cái đầu xe này cái xe vip nó có những cái rằng cái cái đó những cái vip là nó sẽ có những cái thanh rằng đó đây phía đây máy đây máy thì đương nhiên đã làm rồi chứ không phải là máy nhưng mà không có làm sâu ở phía bên trong Đời 926 tới giờ mà Dễ gì mà chưa phải làm đúng không quý vị Những cái này nó còn nguyên này Đấy phía trong đây Tem đây Còn nguyên tem nhá 96 nhập nhập mà Đây phía dưới đây Những cái trợ ờ, lực lái của nó này Còn khô giang à Mà nó còn đẹp lắm Này Khô giang Đây phía dưới này Quay kỹ lại Cho quý khách coi này Mô bin này. Đây phía trong này đấy máy này phía đằng đằng này cũng thế đây đây phía trong này phía dưới này cũng thế này từ cái két nước này, này két nước cũng còn ngon này két nước cũng còn này. đây két nước này ấy khô giang à, cực kỳ bền và thích hợp cho những các à, cô chú từ à, mức đứng tuổi mình có thể sử dụng uống cà phê cà pháo hoặc các anh chị nào mê đam mê những cái dòng xe này thì gọi cho ô tô kiên anh liền thì với mức giá là chỉ có 128 triệu thôi bao giúp hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách nhé Toyota Cressida cái bản thân này cái máy này là máy 22R của Toyota Crown và Cressida này là máy 22R có thể lên mạng quý vị check là xem cái độ ờ, tin cậy của cái dòng máy này nó như nào thì quý vị có thể tin tưởng và hoàn toàn và mua chiếc máy này và ô tô kinh anh cũng đã trải nghiệm rất là nhiều cái, cái, cái những cái dòng máy như thế này rồi nên là cứ yên tâm những cái tem này đây. sùng chỉ của cabo thì còn nguyên không có nói nữa không quay nữa đây những cái cái cái cái cái cái cái, cái cao su của nó thế này tem này mờ theo thời gian tem zin đấy nhá quý vị mờ theo thời gian nó còn nguyên đó cái này sơn zin zin của nó đấy những cái này này rồi vừa rồi đã ô tô kiên anh cũng đã đã quay à, cho quý khách coi những cái phần à, nhiều về máy rồi thì bây giờ coi cái phần gầm một chút xíu nhá quý vị coi phần gầm một chút xíu nên coi tổng thể của dòng này một chút xíu cực kỳ đẳng cấp ngồi rất là rộng rãi đi xa thì yên tâm mức giá chỉ 128 triệu thôi rồi ta đi coi cái phần máy rồi à, phần gầm chiếc xe này nhá đây cái lườn của nó thế này cái lườn này rất là hay bị mục nhá nhưng mà cái con này nó không có bị bao giờ nó còn như mới luôn này có thể nói là nói như mới thì nó hơi kỳ nhưng mà nó không có cong vênh nó cũng không có mục thì có thể nói là theo thời gian bấy nhiêu năm như thế thì nó là mới rồi đấy đây phía trong gầm gầm à, đã xịt cái cái cái cái cái cái cái, cái chống xét này. chủ người ta kỹ thật đấy chủ kỹ lắm đây gầm toàn bộ là xịt chống xét đấy chứ không phải nó mục luôn nhé quý vị đây nó đen thui à? rửa đi là nó đen thui à cái này nó bị dính dính sình à? chứ còn xịt chống xét hết toàn bộ luôn này. xịt gầm toàn bộ luôn này xịt gầm một cái loại gầm sơn sơn gầm của của, của đức một loại xịn ạ này xịt gầm hết luôn này nguyên con này con này đều à, dẫn động cầu sau ấy. này ôi ôi này như mới này Toyota Cressida 196 mà sao như thế này ta này như mới luôn này này thấy chưa quý vị đây này thanh rằng sau này một giá chỉ 128 triệu thôi cầu kìa không có nhớt không có nhau gì hết trơn á này hôm nay có vẻ nói hơi hơi hơi hơi hơi hơi kỳ kỳ nhưng mà quý vị thông cảm đẹp quá nói đại nói ngay quá đẹp quá rồi bây giờ ô tô kiên anh sẽ quay lại một à, chút xíu nữa rồi xem à, xem cho quý khách à, coi cái mẫu xe này về tổng thành chiếc xe này và ô tô Kiên Anh đang để tại khu vực miền à, Tây rạch giá Kiên Giang Toyota Cressida sản xuất năm 1996 đăng ký lần đầu năm 1997 với mức giá là 128 triệu đồng thôi nha quý vị quý vị thì có thể check cái giá check cái giá ở trên mạng xem cái dòng này nó là bao nhiêu tiền rồi hãng hãng, hãng thương lượng hoặc mặc cả với ô tô kia này nhé mới tính được đấy rất là đẹp rồi xin kính chào quý vị chúc quý vị một ngày an lành vui vẻ hạnh phúc và mau mau gọi điện cho ô tô kia anh với số điện thoại 0983 45 7763 hoặc 085 88 44 999 với mức giá là 128 triệu ô tô kiên anh xin bao vận chuyển và bao rút hồ sơ trên toàn quốc cho quý khách bao vận chuyển. Rồi xin kính chào và tạm biệt quý khách.